làm như thế nào để đưa các sản phẩm của mình lên trên à, Shopee đăng ký kênh bán hàng ở trên Shopee như thế nào làm sao để đưa video sản phẩm lên Shopee rất là nhiều người chưa biết cách đưa video làm sao hết và những cái quy tắc mà Shopee nghiêm cấm khi chúng ta đăng sản phẩm bị nghiêm cấm như thế nào và làm thế nào để tất cả các thao tác đều kinh doanh trên điện thoại di động mà không cần phải máy tính không cần biết đến máy tính thì mời các anh chị cùng xem cái video này nhé ở trên điện thoại các anh chị vào và vào CH Play hoặc là đấy trên phần mềm đấy đúng không ạ các anh chị tải cái phần mềm của Shopee về và gõ Shopee sau đó tải về đúng không ạ anh chị bấm cài đặt ở đây dây cài đặt rồi cho nên dây sẽ không cài sau khi anh chị cài đặt xong thì anh chị chờ một chút thì nó sẽ hiện ra cái đây là cái biểu tượng giao diện của Shopee. Đây là giao diện của Shopee khi mà chúng ta chưa có tài khoản đúng không ạ? Thì thì khi anh chị nào chưa có tài, tài khoản thì anh chị bấm vào chữ tôi ở bên ngay góc ngay góc bên dưới của bên tay phải ở đây trên điện thoại. Sau khi ai đã có tài khoản rồi thì đăng nhập, còn ai chưa có thì chúng ta bấm vào đăng ký. Anh chị nhập số điện thoại của mình vào. Đúng không ạ? Nhập cái số điện thoại của mình vào. Ví dụ ở đây của gia là 0384827117 sau đó anh chị bấm tiếp tục đúng không ạ đấy anh chị cứ làm theo hướng dẫn của họ thì là sẽ được thôi nhá đấy sau khi xong thì à, cứ làm theo hướng dẫn của họ là xong thôi là đăng ký một cái tài khoản sau khi đăng ký xong thì ở đây anh chị đăng nhập vào ví dụ đây là tài khoản của giai giai sẽ đăng nhập vào khi mà anh chị nhớ nhé khi mà mình đăng ký xong mình sẽ có cái một cái user à, và một cái bắt cuộc mật khẩu một tài khoản dùng và mật khẩu đúng không ạ để ta đăng nhập dai sẽ đăng nhập cái mật khẩu của dai vào Đó. ok đăng nhập vào vâng vậy là chúng ta đã vào tài khoản shopee của mình sau khi đã đăng ký sau khi đăng ký xong anh chị gợi ý này gợi ý hôm nay thì có những cái sản phẩm gì hiện nay ở trên này mà hot thì nó sẽ hiện ở trên này được không ạ đấy và ở bên đó là Shopee Fit đấy rồi Shopee Live là những người mà họ đã live stream ở trên Shopee ở đây thì chúng ta có thể xem ở đây họ đa số họ live bán hàng thì tí nữa gia sẽ hướng dẫn cho anh chị chức năng live stream này nhé rồi ở bên đây là những cái thông báo của chúng ta khuyến mãi Shopee Live hoặc là à, cập nhật về shop thì đây là những cái thông tin mà của Shopee nhưng các anh chị quan tâm nhất là cái cái tôi cái tôi ở đây khi anh chị đăng nhập vào thì anh chị sẽ bước đầu tiên sẽ thiết lập tài khoản của mình anh chị sẽ chọn về hồ sơ của tôi sau khi chọn hồ sơ của tôi thì anh chị bấm vào nút sửa này để thay hình avatar của mình đúng không ạ hình avatar rồi bắt đầu chạm vào ảnh bìa để mà thay đổi ảnh bìa rồi sau đó gõ họ tên của mình họ tên Nguyễn Văn Giai gõ tên rồi tên đăng nhập này là của anh chị là gì anh chị gõ vào nhá rồi tên đăng nhập này chính là cái mà anh chị đã đăng ký đấy nhá rồi tên giới thiệu về cái ờ, cái trang của mình giới thiệu về cái shop của mình thì anh chị nên để trang thông tin và số điện thoại của mình và địa chỉ email nhá rồi sau khi xong anh chị chọn giới tính nam hay giới tính nữ rồi ngày sinh số điện thoại rồi email xác minh anh chị nhập email của mình vào về tài khoản xã hội ví dụ như liên kết với Facebook hay là Twitter Instagram Google anh chị có thì anh chị liên kết không thì anh chị không cần phải liên kết xong và anh chị nên nhớ nếu như anh chị muốn đổi mật khẩu thì vào trong đổi mật khẩu đúng không ạ mật khẩu nên có 8 8 ký tự trong đó có ký tự thường ký tự viết hoa à, ký tự sao và ký tự số như vậy thì nó mới bảo mật cao được cho chúng ta sau khi sửa hồ sơ xong thì đó chính là cái yeah. Dạ. đã xong nhá xong bắt đầu nhập tiếp là hồ sơ của tôi đã xong bây giờ tiếp tục là địa chỉ này địa chỉ này là anh chị cần phải nhập một cái địa chỉ chính xác nhá đấy địa chỉ chính xác địa chỉ chính xác số điện thoại chính xác của anh chị tỉnh thành địa chỉ chính xác để làm gì để khi anh chị mua một cái sản phẩm nào đó ở trên Shopee thì nó sẽ gửi về cái địa chỉ này đấy hoặc là à, trên Shopee nó sẽ đến cái địa chỉ này để nó lấy hàng của chúng ta đi giao anh chị hình dung không vậy thì cái địa chỉ này cần phải chính xác tuyệt đối nha có địa chỉ nhà đường số nhà có đường đi khu phố càng chi tiết càng tốt để người ta tìm mình cho nó dễ ok không ạ và đây là địa chỉ chỉ dành cho những cái đơn vị giao hàng và Shopee biết thôi còn ngoài ra khách hàng không biết địa chỉ này cho nên anh chị yên tâm nhé à, khách hàng chỉ biết là ở chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh hay là chúng ta đăng ký ở tỉnh thành nào thì nó tỉnh thành đấy thôi nhá đấy địa chỉ là quan trọng tiếp tục chúng ta sẽ thiết lập tài khoản ngân hàng trên cái tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc là bất kỳ một ngân hàng nào thì nó sẽ có một cái cái dãy số ghi rõ họ tên cái số tài khoản của chúng ta được không ạ số tài khoản rồi là tên ngân hàng chi nhánh ok sau khi xong thì chúng ta bấm là đặt làm tài khoản mặc định rồi đây nếu mà ai chưa có tài khoản như vậy thì anh chỉ bấm vào thêm tài khoản ngân hàng mới đúng không và thiết lập y chang như vậy xong rồi tiếp tục này cài đặt chat cho phép chat từ trang hồ sơ đấy thì thường thường nó sẽ tắt các anh chị nên vào đây để bật lên hoặc gửi lời thư tự động anh chị cũng nên bật lên được không để mọi người vào trong này đây đây là những cái tin nhắn mà trong mục chat hiện nhanh cho khách hàng đúng không ạ thì các anh chị có thể sửa lại ví dụ như là xin chào đấy mình đang ở đây tư vấn cho bạn nè chẳng hạn như thế tùy theo cái sản phẩm dịch vụ của mình anh chị có thể gửi lời chào đến khách hàng khác nhau nhé tư vấn cho bạn đây đó ok không ạ sau xong anh chị bấm lưu Đấy, ví dụ ở đây đấy đấy Hãy nhắn tin với tôi ngay bây giờ nhé. Hãy cho tôi biết. Điều bạn cần tư vấn. Điều bạn cần tôi tư vấn. Các anh chị nên là nên là đặt là gọi là anh chị thì nó sẽ hay hơn nhá đúng không ạ cứ luôn luôn xưng hô là anh chị thì nó sẽ đúng với mọi lứa tuổi nếu anh chị sinh là bạn ấy, thì những người họ lớn tuổi á, họ đọc thì họ cảm thấy rất là tức à, bảo là danh con mà cứ gọi là bạn tao tuổi còn bực cha cụ mày rồi đúng không thì đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý luôn luôn gọi là anh gọi là chị đấy con gái nam thì chúng ta gọi là anh nữ chúng ta gọi là chị nhá sau khi phần cài đặt chat xong ta vào phần cài đặt thông báo và đặt thông báo này thì đặt thông báo đây mỗi một lần mà có những khách hàng hoặc có những gì ấy, cập nhật đơn hàng á thì nó sẽ thông báo chúng ta ok không đó thì cứ để mặc định nó không cần phải thiết lập ừ, còn anh chị muốn tắt cái nào thì tắt rồi chúng ta tiếp tục vào cài đặt riêng tư ấn thông tin liên lạc đấy nếu như mà không muốn họ biết địa chỉ của mình ấy thì các anh chị bấm là ấn thông tin của anh chị nhưng tôi nghĩ rằng là, anh chị muốn kinh doanh thì luôn luôn muốn mọi người biết đến mình nếu như sản phẩm thực sự tốt đúng không chúng ta phải kéo về Facebook cá nhân kéo về Zalo chúng ta thì chúng ta chăm sóc và à, nuôi dưỡng họ tốt hơn nhé thì cái đó anh chị cứ để tự nhiên đi ha rồi ngôn ngữ ngôn ngữ ở đây ai mà giỏi tiếng Anh thì chúng ta dùng tiếng Anh cho nó phíp còn không thì cứ mặc định tiếng Việt nhá cứ để mặc định chúng ta không cần phải quan tâm ok đó rồi phần giới thiệu này rồi là phần mà yêu cầu xóa tài khoản sau này nếu như anh chị không thích cái tài khoản này nữa hoặc tài khoản này anh chị không muốn kinh doanh là anh chị có thể khóa hoặc là xóa đi tùy anh chị nhá chức năng đó thì chúng ta không quan tâm vậy là giai vừa mới giới thiệu xong cái phần thiết đặt cái à, thiết lập những cái thông tin những cái phần giới thiệu về cái trang à, Shopee như vậy là chúng ta đã thiết lập xong bây giờ để làm thế nào đăng được sản phẩm lên trên lên trên à, gian hàng của chúng ta được không ạ khi mà bấm vào tôi thì ở dưới này thì anh chị thấy kéo xuống này à, anh chị bấm vào ở trên màn hình cuối cùng ấy ở trên trang ấy, thì nó có bấm là shop của tôi anh chị bấm vào shop của tôi đấy sau khi shop của tôi thì anh chị có những cái sản phẩm nào những mặt hàng nào thì nó sẽ hiện ở đây ok đấy nó hiện ở đây làm gì đây những cái chỗ này nếu anh chị muốn chia sẻ sản phẩm nào thì chỉ việc bấm vào chia sẻ và chia sẻ lên zalo hoặc facebook những sản phẩm mà đã có rồi đó đúng không ạ ở đây hiện có 8 sản phẩm đấy và anh chị thấy cái đường link đâu xem shop của tôi thì nó có một cái đường link ở đây đường link này chính là cái tên mà anh chị đăng ký ở đấy đúng không ạ anh chị bấm vào đấy đây đây và đây là cái nơi mà cái phần giới thiệu hồi nãy dây trích giới thiệu ấy đấy thông tin đầy đủ đúng không thì nó sẽ hiện ở đây link của shop tài khoản đấy những sản phẩm đây ok không xong anh chị bấm vào sản phẩm rồi sau khi bấm vào sản phẩm nếu như mà bấm vào sản phẩm ví dụ anh chị muốn sửa sản phẩm nào nhấp vào nhấp vào sản phẩm đấy đúng không ạ anh chị muốn sửa thông tin gì thì anh chị vào đấy anh chị bấm vào dấu ba chấm ở trên góc này sau giờ bấm vào sửa sản phẩm đấy sửa sản phẩm ok ok chưa rồi nếu như anh chị cần sản phẩm đó là những sản phẩm mình đã đăng rồi mình cần sửa thì đó là cái thao tác còn bây giờ là đăng shop của tôi đấy giờ nó có hiện chữ là đăng sản phẩm mới đây anh chị bấm vào đăng sản phẩm mới anh chị chọn hình ảnh đó ví dụ ở đây gia sẽ đăng một cái sản phẩm về về xịt viêm vụ khoa rất là tốt cho chị em phụ nữ nha đăng sản phẩm này chú ý nha à, trên cái hình tất cả các hình ảnh để không bị Shopee phạt á Shopee nó sẽ rất là khóa sản phẩm ta khi chúng ta đăng sản phẩm trong vòng hai nó sẽ duyệt chúng ta trong vòng 24 giờ nó sẽ duyệt những người nào mà thường thường là sẽ bị nó rất là nghiêm rất là khó để tránh vi phạm thứ nhất những hình ảnh anh chị có thể viết những cái câu về chú thích về sản phẩm nhưng tuyệt đối không được chứa số điện thoại không được chứa cái địa chỉ liên liên hệ về website hay về bất kỳ một thông tin nào bởi vì Shopee nó muốn là các anh chị phải mua trên chính cái trang của Shopee không được phép kéo thông tin khách hàng về trên website của anh chị hay về Zalo hay về Facebook của anh chị chính vì vậy mà nó cấm tuyệt đối điều đó khi nó cho nhân viên nó duyệt trong vòng 24 giờ nó sẽ kiểm tra rất chi tiết nếu anh chị nào mà có những cái số điện thoại hoặc địa chỉ Facebook, địa chỉ website hay bất kỳ một thông tin liên thông tin nào thì sẽ bị không được duyệt nhá đấy xong như vậy là xong hình đúng không ạ nhưng lưu ý này ở trên điện thoại á thì chúng ta sẽ được là gì đăng một cái video còn đối với ở trên máy dùng trên máy tính thì sẽ không đăng video được ví dụ ở đây ra sẽ có cái video này nhá thì sẽ bấm vào nút video này và lưu ý video cũng không được phép chứa thông tin liên hệ như là số điện thoại hay website hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến chúng ta. Lưu ý nha, chỉ được phép nói về sản phẩm đó thôi. Đó, và cái video này độ dài nó phải là từ 60 giây trở xuống, vượt quá thì Shopee cũng không cho phép nha. Vậy thì gia sẽ chọn cái à, chọn cái video này. Ok chưa? Chọn trên điện thoại của mình sau đó anh chị bấm vào dấu tít ở trên này vậy là có video đấy đồng thời anh chị nên có rất là nhiều những cái chứng chỉ đúng không ạ những cái hình ảnh về phim vụ khoa những hình ảnh về thuốc và bên cạnh đó chúng ta có những cái chứng chỉ của thuốc nữa thì anh chị đăng lên hoặc là những cái tình trạng mà bệnh của khách hàng đã chữa khỏi rồi những cái review thì anh chị cũng đưa vào đây và đăng được là tổng cộng là 8 hình ảnh nhá 8 hình ảnh nhá nó cho phép chúng ta đăng 8 hình ảnh ở trên này thì anh chị nên tận dụng hình ảnh phải đẹp và luôn luôn nhớ không chứa thông tin của chúng ta không là Google nó sẽ phạt và cái này mới là quan trọng này đặt tên đặt tên tên là từ khóa nhớ nhá tên là từ khóa mà khách hàng hay tìm kiếm trên Google được không ạ khách hàng hay tìm kiếm trên Google cộng với tên sản phẩm cộng với thương hiệu của chúng ta hình dung không vậy thì ví dụ như ở đây là có rất nhiều cái à, à, da sẽ gọi ví dụ như là xịt phụ khoa xịt vụ khoa bào tử lợi khuẩn đó thì cộng với thương hiệu của tên nó là cái gì cộng với tính từ cam kết khỏi ngay tức thì khách hàng hay tìm kiếm ở đây nó là gì xịt phụ khoa là người ta hay tìm cái từ đó nhưng cái từ bào tử lợi khuẩn x à, service ở đây á à, thì các anh chị để ý rằng là chỉ những người nào họ biết về sản phẩm này rồi họ mới xịt đúng không thì tỷ lệ cái này là tên thương hiệu sản phẩm của chúng ta cộng với sự cam kết tính từ cam kết khỏi ngay tức thì hay là hết ngay mùi hôi hay là giúp cho cô bé thơm chẳng hạn như thế thì các anh chị cũng phải ghi chi tiết ở trong này luôn luôn có tính từ ở phía sau thì đó là cái cách mà anh chị thường sẽ viết phần mô tả mô tả luôn luôn nhớ chữ thăng nhé chúng ta ghét hát tab ví dụ như là xịt vụ qua Đấy, thì anh chị cũng nên chứa khoảng 8 cho đến 15 cái hấp táp mà có rất là nhiều khách hàng nhá. À, nhiều khách hàng tìm kiếm. Từ khóa đó anh chị có thể lên Google tìm kiếm. Giai cũng có những cái video chia sẻ về cái cách tìm kiếm từ khóa ở trên Google rồi nhá, cho nên Giai sẽ không chia sẻ ở đây. Đó. Người kinh doanh ăn nhau ở cái chỗ là biết tìm từ khóa mà khách hàng hay tìm kiếm và biết lựa chọn những từ khóa nào mà nhiều người tìm mà lại ít người làm các anh chị hình dung không nếu như nhiều người tìm mà lại nhiều người làm thì chúng ta sẽ không lên được top chúng ta sẽ không cạnh tranh được họ và anh chị lưu ý rằng đây là từ khóa khi anh chị search trên Google nó cũng xuất hiện trên Google chứ không chỉ riêng gì trên Shopee anh chị hình dung không vậy thì khi anh chị search trên Google thì nó cũng xuất hiện cái tên từ khóa đó và có link trên Shopee của chúng ta như vậy có tuyệt vời không Vậy thì một mũi tên có phải trúng hai đích không? Một mũi tên có phải trúng hai mục tiêu không? Vậy cho nên chúng ta cần phải tìm nghiên cứu từ khóa thật kỹ. Người ăn hơn nhau là người kinh doanh giỏi bởi vì người ta nghĩ ra được nhiều từ khóa. Ai cũng biết cách làm giống như bạn. ai Đây là kỹ thuật, ai cũng làm được. Tuy nhiên, và ai tìm được từ khóa thông minh, ai tìm ai có tư duy và có trí tuệ thì người ta sẽ có được rất nhiều những từ khóa mà đắt tiền, từ khóa được gọi là mang lại tiền nhiều cho người ta anh chị hình dung không vậy thì ở đây giai chỉ làm minh họa thôi anh chị nhớ nhé xịt phụ qua và khát táp khoảng là 5 cho đến 15 từ khóa nhá đấy xong rồi viết về mô tả mô tả anh chị viết về sản phẩm của mình rồi là thành phần hướng dẫn sử dụng và những cam kết như thế nào rồi anh chị viết vô đây ok không sau khi viết xong ở đây thì giai sẽ không viết cho anh chị mà sẽ chỉ gợi ý thôi sau khi viết xong phần mô tả thì chúng ta sẽ vào danh mục sản phẩm để chọn ở đây ví dụ như sản phẩm về dung dịch vệ sinh là có phải sức khỏe không đấy chúng ta sẽ là sức khỏe à, không có cái sản phẩm chỗ này chúng ta gọi là hóa mỹ phẩm và khác sau đó anh chị chọn khác ok không và xuất xứ sau khi chọn xuất xứ chúng ta chọn là Việt Nam đấy Việt Nam đúng không ạ đấy anh chị ở nước nào thì anh chị xuất à, sản phẩm ở của nước nào thì anh chị chọn vô nhá ví dụ như uh, sản phẩm ví dụ ở đây 100 ml hay là bao nhiêu thì anh chị chọn vào đó nhá thương hiệu là gì nếu như anh chị xịt em có cái thương hiệu của mình ở trên này không thường thường những sản phẩm mới ra mình không có thương hiệu anh chị cứ chọn là no brand được không no thương hiệu không có thương hiệu sau khi xong anh chị chọn tiếp mức độ giá của mình ví dụ như một hộp xịt phụ khoa đấy tế bào lợi khuẩn ở đây là 588.000 đấy trên một hộp trong một hộp thì gồm có 4 à, ống lợi khuẩn và một cái thiết bị xịt cực kỳ đẹp giống như một thứ son môi rất là hấp dẫn dành cho các chị em phụ nữ mang đi rất thuận tiện nha đấy số lượng hàng thì anh chị ví dụ nhập có thể là nên nhập khoảng là ít ít thôi để cho khách hàng có cảm giác là à shop này sắp hết hàng rồi ta phải mua thì chúng ta mới được khuyến mãi đúng không vậy thì chúng ta bấm video ví dụ như con số 99 rất là đẹp đúng không ta sẽ bấm 99 sản phẩm à tùy theo cái ý tưởng của anh chị nhá anh chị muốn nhập bao nhiêu cũng được không quan trọng nhá ở sản phẩm này có màu gì trắng đen thêm trắng đen hay màu gì không có màu thì anh chị cứ để mặc định không có sai thì anh chị cũng không cần chọn thêm sai đúng không chúng ta chọn cân nặng này cân nặng là bao nhiêu ví dụ như sau khi đóng gói rồi để giao hàng thì bao nhiêu ví dụ ở dây dây chọn là 250g ok dây bấm lưu đó sau khi xong chúng ta mới bấm là tình trạng này mới nguyên tem có mắc ok mua nhiều sản phẩm các anh chị có thể thiết lập ở đây ví dụ như cái sản phẩm này mua một sản phẩm thì 588 nhưng nếu như tôi mua từ 2 cho đến 3 sản phẩm thì sản phẩm nó sẽ còn là gọi ví dụ như là 500 à, 55 ngàn đi ok không ạ đó anh chị bấm lưu tùy theo anh chị muốn thêm mướt nào tùy anh chị được không ạ rồi kích thước đóng gói Kích thước đóng gói này anh chị không cần thiết phải ghi. Tại vì nhiều khi chúng ta có nhiều đơn hàng hoặc có lấy thì chúng ta không cần phải ghi. Anh chị nào chi tiết thì chúng ta ghi vô. Rồi phí vận chuyển, phí vận chuyển này. Đấy, chúng ta chọn đơn vị nào. Ví dụ như ở đây cho hai đơn vị giao hàng tiết kiệm và Ninja vận chuyển. Ngày xưa Shopee nó có nhiều đơn vị vận chuyển lắm, giao hàng nhanh hay là à, rất là nhiều đơn vị nhưng bây giờ nó chỉ hợp tác với hai thằng này thôi thì Giai nên khuyên là chọn là giao hàng tiết kiệm nha chọn giao hàng tiết kiệm ok chưa đấy rồi bấm lưu đấy hàng đặt trước à, ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là à, nếu như anh chị bật lên thì có nghĩa là gì anh chị chuẩn bị hàng hai ngày sau Shopee dạ, bên giao hàng tiết kiệm nó mới đến địa chỉ mà anh chị đã đăng ký trên thông tin trên Shopee á à, thông tin tài khoản ngay ban đầu mà dai kêu là phải đặt đúng địa chỉ thì nó đến nó lấy hàng tức là hai ngày sau nó mới đến lấy tức là tại vì chúng ta hẹn họ hai ngày nhưng nếu như chúng ta tắt đi thì tức là bạn có thể đến ngay và đến bất kỳ lúc nào cũng thể lấy hàng được chúng ta chuẩn bị sẵn rồi cái việc lấy và đi giao thôi ok không cho nên giai khuyên rằng là nên tắt chức năng này đi ok tiếp tục hiển thị sản phẩm chúng ta bật lên Đấy, chúng ta kết nối với Facebook hay không? Không thì chúng ta bấm chú tít. Vậy là các anh chị vừa thiết lập và đăng sản phẩm ở trên ở trên uh, Shopee. Cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Cực kỳ nhanh đúng không? Đấy, giai hướng dẫn thì lâu thôi các bạn làm thì cực kỳ nhanh. Đấy nó hỏi này, nó nói này. Tên sản phẩm là nó cho 120 ký tự, nó bảo là bạn đặt thêm đi. Nó còn quá ngắn. Ok. Ừ. ví dụ như cam kết không hết không lấy tiền đúng không không khỏi viêm nhiễm viêm phụ khoa không lấy tiền đó các anh chị cần phải đặt cái từ khóa mà chúng kèm theo cái từ cam kết kèm theo cái tính từ lợi ích lợi ích mang đến cho khách hàng những cái cam kết hoặc là những cái lợi ích của sản phẩm các anh chị phải thể hiện được trên cái trên từ khóa của chúng ta ok ở đây nó bảo là gia còn ghi quá ít này thì gia sẽ copy cái này cho nó nhanh ha các anh chị phần mô tả thì nó sẽ cho chúng ta viết khoảng là 3.000 ký tự nhá phần mô tả thì nó sẽ cho chúng ta viết khoảng 3.000 ký tự còn tiêu đề thì nó cho chúng ta viết 120 ký tự cho nên anh chị hãy tận dụng tận dụng tận dụng để chèn từ khóa vào trong cái tiêu đề này nha ok đấy chỗ nào mà chúng ta chưa chưa làm được là nó nó bôi đỏ lên đấy rất dễ sau khi như vậy là xong đây là cái sản phẩm đã xong nó nằm ở đâu thì nó sẽ nằm ở đây đây sản phẩm vừa mới đăng này nó nằm ở đây để xem kỹ hơn anh chị vào sau khi nhá sau khi đăng xong thì nó sẽ không xuất hiện ở trên này đâu anh chị hình dung không vậy thì nó sẽ duyệt trong vòng 24 giờ đồng hồ nó sẽ duyệt ở trên này nếu như anh chị không thấy nó xuất hiện ở trên mục sản phẩm này thì chứng tỏ rằng chúng ta đã bị vi phạm một điều gì đó cho nên nó đã khóa lại và nó sẽ không cho lên vậy thì à, còn khi mới đăng nó sẽ không có anh chị hình dung không nhớ nha chúng ta cần phải xem trong vòng 24 giờ mà không đăng lên được thì chúng ta cần phải làm lại và xem coi chúng ta bị lỗi chỗ nào có chứa link có chứa số điện thoại có những cái hình ảnh gợi cảm hay là những cái câu nói mà tục tiểu thì đó là những cái mà Shopee sẽ cấm anh chị hình dung nhé vậy là xong bây giờ tiếp theo nè à, cha sẽ chia sẻ anh chị cách mà Shopee Liver này đây là anh chị có thể phát trực tiếp trên video trên à, trực tiếp ở trên Shopee kết bạn với những người bạn và những cái cộng đồng trên Shopee họ sẽ cùng livestream ví dụ như test Hello Đúng không ạ Đây đang test cho các anh chị thôi Sau khi chúng ta mục thêm sản phẩm Ví dụ ở đây những sản phẩm mà đã được Shopee duyệt rồi chúng ta chọn vô đây chẳng hạn để bấm xong xong đó em ảnh bìa đó xong đó chúng ta bấm tiếp theo và chúng ta không có sản phẩm trưng bày sau đó chúng ta làm gì bắt đầu phát trực tiếp thôi ok không Đấy giống y chang ở trên gì? Trên Facebook mà chúng ta hay livestream vậy thôi. Chất cực kỳ đơn giản, đó là chức năng mà livestream. Bây giờ chức năng thứ hai. Chức năng mà các anh chị nên nó giống y chang ở trên Đây. Anh chị có thấy ở trên mà Facebook hay là trên Zalo nó có phần mục mà tin của bạn hoặc là tin tức 24 giờ không? đây là những cái tin 24 giờ nó sẽ xuất hiện ở trên đây thì cực kỳ nhanh và đây là những cái nơi mà những người mà họ cũng đã đăng ký Shopee và họ cũng đang chi bán hàng thì anh chị cũng nên follow họ đúng không ạ chúng ta bấm chọn vào hình và chúng ta bấm theo dõi họ để chúng ta à, gọi là chúng ta là một người trung thực và tương tác với họ theo dõi họ giống như y chang ở trên Facebook hoặc Zalo vậy đúng không ạ khi sản phẩm này anh chị quan tâm rồi bây giờ nhưng bây giờ anh chị muốn đăng một cái tin nào đó của anh chị sao thì anh chị thấy không ở ngay bên góc ở bên tay trái nó có bản tin của bạn bấm vào đấy ờ, ok chọn đại một cái hình này đi đấy, bấm tiếp theo rất đơn giản đúng không ạ đấy nhưng mà trong quá trình chị làm thì nhớ chỉnh chu vào một chút nhá sau khi nhớ tiếp theo này đấy xong rồi hàng ngày anh chị cũng đăng bài thêm tin đây thêm tin này hoặc anh chị đăng bài giống y chang trên zalo anh chị chơi thế nào thì anh chị đăng y chang như thế đó được không video phải 3 giây <laughs> nó mới cho đăng đấy ví dụ đăng bài đấy bạn có hiểu về phụ khoa về phụ khoa ở đây là ra demo là sản phẩm này thôi nhá chứ còn anh chị làm trên trực tiếp trên chính cái sản phẩm dịch vụ của anh chị nha hình dung không chứ không bảo là ôi sao tôi đang kinh doanh về ờ, về mỹ phẩm tôi đang kinh doanh cái đấy mà bạn đã chỉ cho tôi về phụ khoa đúng không tùy theo từng ngành nghề của anh chị đấy tư duy vào đấy có rất là nhiều bạn mà trả lời như vậy tôi cũng không biết thế nào đấy các bạn cần phải học hỏi và tư duy vào nhá chứ đừng có máy móc đấy chúng ta bấm xong chúng ta chọn màu đen đi cho nó nổi màu đỏ màu vàng ok rồi sau khi xong rồi chúng ta bấm gì này tab này đấy tab này chúng ta bấm vào tab mặt sản phẩm vào đúng không đấy chúng ta đã vào chúng ta bỏ giữa đây bỏ đâu đây bỏ đây đi đó chúng ta để góc đấy đúng không đấy, anh chị nào thích cái hình màu mè chúng ta cho vào đây có hình nào đẹp đẹp không ồ oh. dụ cho thế này đi đấy nó sinh động một chút xíu đúng không và tùy theo cái sáng tạo của anh chị xong đó chúng ta bấm tiếp theo ừ. xong đó là chúng ta vừa mới sáng chế cho cái hình ảnh bây giờ chúng ta viết bài này viết y chang trên Facebook xịt phụ khoa viết y chang là viết trên Facebook hoặc là trên Zalo anh đúng không sau khi xong anh chị bấm vào nốt là gì anh chị bấm vào nút đăng đấy đăng Đấy, anh chị cứ hàng ngày anh chị cũng đăng tương tác như vậy đúng không để cho mọi người vô đây có thể đọc bài viết chúng ta này cũng có thể like và thích và bình luận này đúng không ý chang chúng ta chơi zalo đúng không nào nhưng shopee này nó tạo một cái cộng đồng sân chơi giống như zalo hoặc là facebook bởi vì nó muốn là các bạn tập trung bán hàng cho nên khi nào anh chị có nhiều tiền anh chị cũng chạy quảng cáo trên Shopee để đẩy cái sản phẩm chúng ta lên top nhanh hơn. Được không? <coughs> Vậy thì Giai vừa hướng dẫn cho anh chị cách mà à, chúng ta vừa tạo kinh doanh trên Shopee và đưa sản phẩm lên Shopee. Và nếu như anh chị nào có tư duy Shopee hiện tại bây giờ là rất được nhiều khách hàng tin dùng, rất là được nhiều người à, biết đến. Cho nên khách hàng của chúng ta đang ở trên đây rất là nhiều các anh chị phải xuất hiện phải lộ diện của mình ở trên này đưa các sản phẩm chúng ta đăng liên tục về bài viết khi tạo ra sản phẩm rồi chúng ta tạo bài viết liên tục chúng ta lên theo dõi mọi người theo dõi người khác người khác theo dõi lại bạn phải cứ chia sẻ liên tục liên tục ở trên này nha còn khi nào chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo để cho nó luôn luôn đứng top trên Shopee được không bây giờ sau khi anh chị vào á sau khi anh chị vào mà để mà anh chị sản phẩm anh chị mà đăng thành công á thì anh chị thử sệt tìm kiếm xem coi là mình đang đứng ở top thứ mấy và có thấy mình ở trên đó hay không được không ví dụ ở đây đây có một cái sản phẩm là thuốc trị gầu nấm da đầu ok Giai sẽ vào Shopee Giai sẽ xem coi nó có xuất hiện như này không nhé đây này à, thuốc chị gầu nấm da đầu đấy dây bấm tìm đấy anh chị thấy không vậy là dai xuất hiện ngay ở trên này vậy là thành công rồi đúng không bởi vì cả hàng ngàn hàng trăm sản phẩm ở trên này mà trái lại tìm được như này thì có phải là có từ khóa rất tuyệt vời không ai gõ từ khóa đó là xuất hiện chúng ta ra thì có phải là có tiền không vậy anh chị hình dung không vậy cố gắng tìm thật nhiều từ khóa tìm thật nhiều từ khóa và tư duy vào nha từ khóa ai có nhiều tiền có nhiều khách hàng bởi vì người đó có nhiều từ khóa giá trị người đó có nhiều từ khóa nhiều người tìm kiếm được không có nhiều từ khóa người đó tìm kiếm đấy cho nên anh chị phải tăng cường làm về shopee đi Shopee là một kênh bán hàng rất là tốt rất là hiệu quả hiện nay đấy bất kỳ một sản phẩm nào gì anh chị đều có thể đăng lên trên này đó là cái mà dài chúc anh chị xem video này xem đi xem lại xem thật kỹ lần đầu tiên các anh chị xem á thì anh chị cứ xem hết một lượt sau đó lần thứ hai anh chị thực hành anh chị xem từ chỗ nào quên anh chị tu lại chỗ nào anh chị làm xong rồi anh chị quên anh chị tu lại cứ như vậy đến khi nào anh chị tự tay mình làm được tự tay mình làm được thì lúc đó là một đến hai lần anh chị thành thạo ngay lập tức và gia dạ, chúc các anh chị kinh doanh thành công kinh doanh online thành công và hãy đăng ký kênh youtube của Giai để được xem nhiều các video chuyên hướng dẫn về kinh doanh online trên điện thoại không cần biết về máy tính giúp anh chị kinh doanh tốt hơn có nhiều tiền hơn xin chào và hẹn gặp lại